nhân pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng tập Tô Lục Hòa Chùa Ba Vàng cùng quý nhân dân Phật tử Thập Phương đã sắm sửa vật thực, thiết lập đàn tràng, cầu thỉnh trên chư Đại Đức Tăng, phổ tế đến các chúng sinh trong cõi tâm linh, giúp các chúng sinh trong cõi tâm linh được lợi ích nhân duyên thủ thắng, giải thoát trong mai sau.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 thành kính dâng hương này kết thần đề đài mấy bầu cúng dường mười phương phật cùng chữ đại bồ tát vô biên chúng thanh văn xin các ngài chứng minh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 khải bật tam bảo chư Phật xót thương rộng lượng từ tâm bi thương cứu khổ quảng độ quần sinh trí tuệ soi khắp hết thảy phong linh đối khổ kêu la oán kết sân tâm đọa cõi tối tâm khổ sở chư Phật phương tiện cứu vớt sinh linh chỉ bày ra các pháp thiện lương trai nghi phổ thí già đà chân ngon hồi hướng phúc phần đến các vong linh, dẫn đường chúng sinh quay về chín đạo. Với tâm tin kính tam bảo nương theo chín đạo, hết thảy chư gia tín chủ thập phương, cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa, thỉnh chư Tăng chúng con, duyên theo chương trình dỗ tổ và khai đàn đương hoàng bảo sám, thiết lập trai đàn phổ thí cho các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên tín chủ. Hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm nhâm dần, chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của Chư Tăng, cũng như sự thỉnh cầu của các tín chủ Phật tử tác lễ phổ thí cho hết thảy các chúng trong cõi tâm linh. Nương oai lực tam bảo, chúng con xin thỉnh các chúng, chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư Tăng. Ni chư hết thảy các vong linh có duyên với chư Tăng Ni Phật tử, nhân dân thập phương đã được bật thỉnh về Pháp Đàng Lương Hoàng Bảo Sám. Các phong linh oan gia trái chủ hữu duyên, phong linh oan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ Phật tử, các phong linh mà các tín chủ bật về trong chương trình tu tập bài số 8. Các chúng được thỉnh về chùa trong khóa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần, khóa lễ Phật tử sám hối trước chư Tăng, khóa lễ an vị, khóa lễ sơ quy, vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hần hương Ấn Độ đã bật cúng dường hồi hướng và thỉnh về trai đàn trấn tế chùa Ba Vàng, được về trong Pháp hội, nghe kinh thính Pháp, thọ thực no đủ, kết duyên tam bảo, phát tâm Bồ Đề, tu hành sớm giải thoát. Thỉnh toàn thể đại chúng hướng tâm về đàn tràng để cùng tham dự và tùy hỷ công đức. Chúng con kính thỉnh Tam Bảo chứng minh và gia hộ, xin thỉnh chư Phạm Thiên Đế Thích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 thỉnh chư tăng và đại chúng an tọa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 quang minh từ tài vương như lái tuyên nói diệu khôn lường xưa kia khánh hỷ sanh hoang sở diêm khẩu lời sấm báo hòa ương cúi đầu khấn cầu thưa giáo chủ hưng từ tế vật cắt lời sanh Xưa nay hành trì thêm vận dụng phàm thân cùng đi giải thoát trường Nam mô Diển Nhiên Vương Bồ Tát Nam mô Diển Nhiên Vương Bồ Tát Nam mô Diển Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ta khắp gần xa quảng kết thiện duyên Phật tử khắp xứ khắp miền nhất tâm quy hướng nương theo tu hành Thánh chư Phật từ bi thương xót giáng đang tràng kêu khổ chúng sanh Hiện bày pháp lực oai linh đồ chư vong chúng nghe kinh toạc sầu Nay phụng Phật lập danh sám Pháp Mở Pháp đàng sám hội lương hoàng Muôn nơi hương ứng lòng thành Phát tâm trì tùng sám danh ba ngày Để vong hồn có nơi nương Tựa theo Phật Đà Pháp bảo chư Tăng cũng là sám hối an nan dịp xưa lối của sám tâm tu trì như tăng nay lập đàng phổ tế chúng hữu duyên tựu đến nghe kinh vong lên nơi hơi vong lên về đây thọ hưởng cơm canh trai là giác hiếu Phật là chân hạnh phúc Đường tà mê là chỗ khổ đau Nương nhờ sám pháp nhiễm màu Từ nay cải hối về sau xin chưa Nhân nghiệp ác nhờ tu chuyển hóa Duyên đủ đầy quá mới trọn nên Văn kinh chỉ rõ căn nguyên cõi dương gian đó hiển nhiên rõ ràng ơn Đức Phật lời vàng khuyên nhủ dạy chúng sinh tín thủ cho hay nhân lành quả phúc vui thay ác nhân quả khổ đọa đầy hoa mang quả lành xem cớ mầu nhiệm muốn phần không xa Muốn xét lại cho hay nghiệp trước Xem ngày nay thọ hưởng tỏ tường muốn cho kiếp nửa vẽ vang sự hẹn chỉ phải sửa sáng từ giờ hôm nay các chúng tử về pháp đàn sám hối cải mê tu hành cuối mình khẩn cầu xin sửa đổi tội lỗi nhiều cũng bởi vô minh giúp phong giác ngộ chính mình siêng tu thánh đạo sớm sinh cõi lành đàn tràng này đã trang nghiêm nhân dân phật tử tròn niềm kính tin Hỡi này các chúng vong linh quy thần thiên chúng ăn mình lắng nghe tám phan chiêu thỉnh tiểu về tùy nơi an trụ chứng chi thủ đà Giờ này xin mời đại diện quý Phật tử quỳ gối dân hương hoa thỉnh nhất tâm chiều thỉnh sơ phán triều thịnh hương hoàng anh hương hoa thịnh nam mô sa bà giáo chủ điều ngự phật bổn sư thích ca mâu ni ngưỡng nguyện đức từ tôn từ bi phong ngọc hào quang tiếp triều đẳng đẳng chư thiên chư thần linh chư linh thần hộ trì các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư tăng ni phật tử nhân dân thập phương đã được bật tỉnh về pháp đàng lương hoàng bảo sám cùng các vong linh oan gia trai chủ hiểu duyên vong linh oan gia trai chủ đang báo oán các tín chủ phật tử các vong linh mà các tín chủ bật về trong chương trình tu tập bài số 8 các chúng được tỉnh về chùa trong lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khóa lễ Phật tử sám mối trước chư tăng khóa lễ an vị khóa lễ sơ quy cùng các vong linh tại đàng lễ cung thi thực của các tín chủ tổ chức tại nhà tại đạo trang cùng ca chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hương Ấn Độ đã bật cúng dường ngồi hướng và thỉnh về trái đàng trần tế chùa ba vàng hỡi nay hết thấy chưa vì giờ này hồn phất ở nơi nào nghe chư tăng chiều thỉnh nương oai lực phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hội dân hương hoa thỉnh xin mời phật tử ở chính giữa dân hương hoa lên bàn Nhật tâm Nhật tâm triều thỉnh nhị phan triều thỉnh Hương hoa nghìn hương hoa đa lại thình Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Cửu Bạc Minh Đô Bồn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp chiêu đằng đằng các chúng trong cõi tâm linh vừa kệ trên giờ này ở nơi nào nghe chưa tăng triều thịnh nương oai lực phật hôm nay giờ này mô mô động vào trong nghe pháp hội những hương hoa thịnh xin mời phật tử bên phải dâng hương hoa lên bàn nhất tâm triều thịnh tam phen triều thịnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại e thịnh Nam mô âm dương lượng lợi linh thông sư giả ngưỡng nguyện đức sư giả từ bi tầm vong tiếp triệu đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh vừa kể trên Giờ này ở nơi nào nghe chư tăng triều thịnh nương oai lực Phật Hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hội dâng hương hoa thỉnh ờ, mời phật tử à, ờ, dâng hương hoa lên bàn Chúng con nay xin oai lực tam bảo, oai lực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trì mật chú, nguyện cho hết thảy chư vị, chư thiên, chư thần, cùng chư hương lên hôm nay nương theo oai lực thần chú mà được về pháp hội và an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư tăng khai thị. Thỉnh chư tăng khác miệng đồng lời gia trì mật chú Bồ Diệu Thịnh Chân Công Nam Mô Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Nam Mô Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Nam Mô Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Nam Mô Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Mô Bồ Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Mô Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Mô Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Mô Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng Ya Mô Bồ Đề Đi Ya Đi Đa Đi Đăng Đăng A Đăng ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la da na ya mo mo re ri ya ri la ri la na ya mô ya ya ya na ga ra ya mô ya ri da ri da na ga ya mô ya ri ya ri ya da ra ya mô ya ri ya ri ya ri ya da na ya mô ya ri ya ri ya ri ya ya mô ya ri ya ri ya ri ya ya mô ya ri ya ri da ya ya ya ri da ri ya ya ya ya ya ya mô ya ri ya ri ya ri ya da ra mô ya ya ya na ya mo bo ya ri ya ri da na ga ya mo bo ya ri ya ri da na ga ya mo bo ya ri ya ri da ri da ya mo bo ya ri ya ri da ri da na ga ya mo bo ya ri ya ri da ri da na ga ya mo bo ya ri ya ri da ri da na ga ya mo bo ya ri ya ri da ri da na ga ya mo bo ya da di da di da da ya mo bo re di da di da di da da ya mo bo re di da di da di da da ya Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari Dari Dari Yamo Bodhi Jari da re da da ga ya mo bo re da re da re da da ga ya mo bo re ya re da re da ga ya mo bo re ya re da re da da ga ya mo bo re ya re da re da da ga ya mo bo re ya re da re da da ga ya mo bo re ya re da re da ga ya mo bo re ya re da re da da ga đã được về trong đàn tràng cùng các Phật tử nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo thịnh hết thảy các chúng tùy xứ an trụ Xin mời quý Phật tử đồng an tọa. Kính thỉnh mười phương tam bảo, phóng quang ứng dáng đàn tràng gia hộ cho chúng con, chú nguyện cho nước này biến thần cam lộ để sái tình lên hết thảy chư thiên chư thần cùng chư hương linh đều nhờ nước này mà được thân lương tươi mát thứ thủy giả bát công đức thủy tử thiên chân tiên tại chúng sinh nghiệp cầu trần biến nhập tỷ lỗ hoa tàng giới cá trung vô sự bất siêu luân thủy bất tây thủy diệu cực pháp thân chân bất nhiễm chân phản tác tử kỳ quyên chư nội ngoại đan địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khít uế bang nhi thân tình đồ sở vì đạo nội ngoại trung giang vô trước huế thân phạm ngũ hiền tổng thân lương bồ tát liệu đầu cam lô thủy năng lên nhất trích biến thập phương tinh truyền câu huế tần quyên trừ phổ sai đan tràng tật thái nga tình nghệ dưỡng ngã chi tình na thủy ơi à, biến nga giải nga tam mà thiên tánh na không bác nghe đức à, lời à, những à, thiên ma giới quảng nghệ tăng viên à, à, diệt à, tội tiêu khi hoa diệm mài hoa ông liên nam mô thanh lương địa bồ tát bồ tát nghe nam mô thánh lương địa bồ tát ma tát thiên thủ ni nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô an đà đắng đa ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiên đế thượng văn ra ya bồ đề tăng đò bà ya ma tăng đò bà ya ca ni ca tăng văn la ghê so đắng đa đắng tòa nam mô thân kiên lần rồi mong a di đà bà lô kiên đế thân bậc đa lăng đà bà nam mô na ra cưng đề ghê di ma bằng đá sa mê tăng bà ta đầu du bằng ngang thì dân tăng bà tăng đa ma bà sa ma bà tăng đầu đắc địa tăng sa bà lô e lo ca đế ca ra đế di e ri ma bồ đề tát đà tát ba tát ba ma ra ma ra ma e ma e ri đà như cô lo cô lo yếm mong đồ lo đồ lo bàn sa ya đế ma bàn sa ya đế đà ra đà ra đi đi đi tát bà ra ya ya ra ya ra ma ma ma ma ra ông đế lệ e di e tấn na tấn na ra sam bà ra sa lời bàn sa bàn sam bà ra sa yao lo lô ma ra ra ra ra ra tấn đi tấn đi tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế đi ya đa ra cần chi đi đi tăng đi na ba ya ba na sa ba tấn đa ya sa ba ma tấn đa ya sa ba tấn đa vô nghe tấn ba ra ya sa ba đa ra cần chi sa ba ma ra na ra sa ba tấn đa tăng a bồng khe ya sa ba sa ba ma tấn đà ya sa ba ya kiến ra tấn đà ya sa ba ba đà ba yên tấn đà ya sa ba ra điện ya ra ya sa ba ma ba lời thắng yên đà ya sa ba nam mô an ra nam na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên tế thứ ba ra ya sa ba tấn điện đô hoàng đà ra ba ra ya sa ba tấn điện đô mạng đà ra ba ra ya sa ba tấn điện đô mạng đà ra ra ya ya sa ba giải hoàng kiết trường ngôn an tam đà ra ya sa ba an tam đà ra ya sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam Đa ra ya đà sa ba tam đà ra ya đà sa ba giải kết giải kết giải oan kết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành nay trước phần đại câu dài kết dài kết dài kết dài oan kết oan trái nghiệp xưa đều dài hết trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù vô lượng vô biên được giải thoát giải hết hóa ra diệt hết tội nguyện được vãng sinh liên trì hội liên trì hội lớn nguyện tương phụng vô lượng bồ đề quyết chẳng lối xỉ lâm ung bồ lâm diệt Kiếm tra kiếm tra tăng kiếm tra ngô kiếm vị như dài kiếm tra Chúng bất dự như kết kiếm tra Ôm cường xuống cường ca xuống ca ma hồi lý hữu thụ luận hết thầy oán xa lìa thân mình trí tuệ mênh mong lên bờ giá nam mô giải oan kết bồ tát Nam mô Giải Oán Kết Bồ Tát Nam mô Giải Oán Kết Bồ Tát Ma Tát Giờ này thỉnh chư tăng cùng đại chúng cùng tụng kinh thỉnh hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đồng nhất tâm lắng nghe kinh Phật. Thỉnh đại chúng tụng bài kinh Tế đàn Kinh tế đàn một đời thế tôn chú ở già già ga rồi bà la môn ngồi ra ra đi đến đàn lệ ngồi xuống một bên bạch thế tôn có phải tôn giả của ta mà không tăng thán thế đàn này bà la môn ta không phải không tăng thán tất cả loại thế đàn những loại thế đàn nào này bà la môn bò bị giết dê cừu bị giết gà heo bị giết các loài sinh vật cả khi đến bị giết hại đại loại thế đàng ấy này bà la môn liên hệ đến sáng sinh ta không tan tan loại thế đàng ấy những loại thế đàng có sáng sinh như vậy này bà la môn các a la hán trên con đường hướng đến a la không có đi đến này bà la môn tại những thế đàn nào trong ấy không có bò bị giết không có dê cừu bị giết không có gà heo bị giết không có các loài sinh vật khác bị giết hại này bà la môn ta tăng tăng loài thế đàn không có có sát sinh như vậy tức là làm bố thí tế đang cầu hạnh phúc cho gia đình những loài tế đang không có sát sinh như vậy này bà la môn các a la hán và những ai đi trên con đường hướng đến a la hán có đi à. Thỉnh Chư Tăng cùng đại chúng tùng bài kinh thứ hai truyền tiểu chủ ngân khố. Thỉnh đại chúng mở trang kinh số 98. Thỉnh đại chúng mở trang kinh số 98 bài kinh truyền tiểu chủ ngân khố. Bài kinh truyền tiểu chủ ngân khố bậc đạo sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại trung lâm ở ba la này có gia chủ tiểu chủ ngân khố là người không có lòng tin không mùa đạo kéo kia không bố thí và kinh thường các thiện sự công đức lúc từ trần vì ấy tái sinh giữa loài ngạ quỷ bây giờ con gái vì ấy là a đu la đang sống tại nhà chồng ở a đa ca vinh gia nàng mong muốn cúng dường các bà la môn để lấy phước đức cho cha nên đã chuẩn bị cơm và các thượng phẩm khác làm lễ vật khi ngà quý biết tin này lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về về nơi kia và đến vương xa thời ấy vua a xà thế theo sự suối dùng của đề ba đạt đa đã giết hại phụ vương vì lòng môi hận dày vò và gặp cơn ác mộng nhà vua không ngủ được trong lúc đang đi vào quanh quẩn trên thượng lầu nhà vua thấy ngạo quý kia đang bay qua không gian liền hỏi ngươi là vì khổ hạnh trần truồng gậy guộc bán đêm vượt dâm đường vì lý do gì cho trẫm biết bẩm ba người mọi vật giàu sang ngã quý đáp thần ba la này tiếng vang lừng nơi ấy ta là một phú ông công bố thí và ham hướng lạc vì ta làm các việc ác như thế nên sau khi chết ta bị đọa làm ngã quý sự đói khổ làm ta kiệt quê dần thân thế ta đâu như bị kiếm châm vì thế nên ta phải đi đến bà con để kiếm ăn xong những kẻ thân nhân vẫn không tin tưởng chuyện ta bị đọa làm ngã quý họ cho rằng ta là người nhiều ân đức sau khi chết đã sinh về cõi người con gái ta thường nói với ta con mong dân cúng các bà la môn mong muốn cho người cha được hưởng phúc được no đủ ta đi dự tiệc ta nói ta sắm được mời ăn thịnh soạn tại nơi kia ẩn ẩn ẩn ăn đã ca vua truyền người đến đã nhận xong phần ngươi trở lại đây trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộng nếu nhà ngươi được hết khổ hãy trình cho trẫm biết sau khi nghe trẫm sẽ được tín tâm mong vậy quý vừa mới nói ra liền bay đi đến phố an gia ở an đa các bà la môn được hưởng độ dân cúng của người con gái nhưng hội chúng bà la môn đã không xin được ra công đức phúc bao để hồi hướng cho ngạ quỷ nên ngạ quỷ không được lợi ích vẫn chịu khổ đói như cũ sau đó ngạ quý về thành vương sái một lần nữa yết kiến nhà vua khi vua nhìn ngã quý quay về vua liền bảo nay ta phải giống gì hãy nói thế nào là cách thức khiến người hướng lạc thú tràn trề ngã quý đã phụng vua tỷ kheo với phật đà tức đồ uống áo cả xa cúng dường lấy phước cho ta hướng ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà tức thì vua bước xuống hoàng cung dân lễ từ tay đến chúng tăng trình đức như lai về việc ấy rồi đem công đức tặng vong nhân chói lòa ánh sáng được tôn vinh trước mặt quân vương quý hiện hình ta đã trở thành đại thắng đại lực không người nào sánh kịp quý danh hãy nhìn ta hướng đại vinh quang do đại vương vừa mới phát ban khi đã cúng tăng và đại lễ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 tất cả các chúng trong cõi tâm linh về đây tùy theo phúc báo của mình và phúc báo từ sự cúng dường tu tập của chư tăng ni Phật tử, bà con nhân dân hồi hướng đến chư vị mà chư vị sẽ được thọ hưởng các phần phẩm thực từ đàn thí này. À, vì vậy hôm nay được vào trong đàn tràng là một thắng duyên. Đối với tất cả chư vị, từ nhân duyên thủ thắng này mà chư vị có thể được thoát khỏi đói khổ kết duyên với Tam Bảo. Vừa rồi đại chúng đã tụng bài kinh Tế Đàn và truyền chủ tiểu ngân khố. Qua bài kinh Tế Đàn, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta biết các bậc Thánh A-la-hán và những ai đi trên con đường hướng đến Thánh quả A-la-hán thì chỉ đến với các đàn lễ không có sát sinh, không có các loài vật bị giết hại, và Đức Phật tán thán các đàn lễ không có sát sinh, mà ở đó có sự làm bố thí để mong cầu hạnh phúc. Như vậy, đàn lễ ngày hôm nay của chúng ta là đàn lễ được Đức Thế Tôn tán thán ấy. Ở đây không có sát sinh, ở đây các Phật tử với lòng từ bi đã xả thí, và ở đây có chư Tăng và đại chúng tu tập hồi hướng phúc lành đến cho hết thảy chư vị vong linh để cùng à, nguyện cho hết thảy chư vị với các tín chủ được hóa giải oán kết và báo ân đền ân. Nên hôm nay đàn lễ này sẽ đem lại lợi ích cho cả người còn sống cũng như hết thảy chư vị trong cõi tâm linh vậy. Và với bài kinh thứ hai, câu chuyện của chú tiểu Ngân Khố thì chúng ta được hiểu được thêm về cảnh khổ của ngạ quỷ. Chúng ta hiểu được rằng nguyên nhân do đâu mà vì chú tiểu Ngân Khố lại đọa làm ngạ quỷ bị đói khổ, bị thân thể kiệt quệ và đau đớn khôn cùng như vậy. Đó là do vị tiểu chủ ngân hàng khi còn sống đã không có lòng tin, không có mồ đào, mà chỉ ham hưởng dục lạc, keo kiệt không biết bố thí và khinh thường các thiền sự công đức vậy. Như vậy, chính vì những ác nghiệp đó mà khiến cho vị chủ tiểu ngân cố bỏ thân đọa làm ngạ quỷ. Và chúng ta cũng biết được nhờ vào tam bảo vào nhờ vì vua a xà thế hữu duyên với ngạ quỷ đã làm phúc cúng dường lên đức phật và tăng chúng hồi hướng cho ngạ quỷ mà ngạ quỷ được thoát khổ được trở thành một vị thần đại lực và được đầy hỷ lạc còn trước đó con gái của ông cúng dường cho hội chúng bà la môn thì hồi hồi hướng cho ông thì ông chẳng nhận được chút gì, vẫn đau khổ như vậy. Qua đây chúng ta mới hiểu được rằng chỉ có Tam Bảo mới là ruộng phước điền tối thường, là chỗ cứu cánh duy nhất cho thảy chúng sinh mà thôi. Nhá. Vậy thì hôm nay hết thảy chư vị đã về đây có duyên với các tín chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Từ nay trở đi, các tín chủ đã biết đến Tam Bảo thì chư vị cố gắng mà cái duyên lần này tinh tấn tu hành để thoát khổ đau. Những chúng nào đã theo duyên tà kiến mà về đây, thì từ nay được gặp chính Pháp rồi thì phải gắng tu hành để sớm thoát khổ, vì chỉ có Pháp của Phật mới giúp cho chúng sinh đạt được trí tuệ chân thật, giải thoát mọi buộc ràng, thành tựu an lạc hạnh phúc, làm lợi ích cho chúng sinh. Còn với các vong linh hôm nay, à, được nương vào Pháp Pháp hội của đàn, đàn tràng này Tuy rằng không có các thí chủ mời về, nhưng chư Tăng đều thỉnh về đây hết, và mong cho tất cả cũng được gặp nhau trong chính pháp của Phật, đều được kết duyên với Tam Bảo. Còn các vong linh lang thang vất vưởng, được thỉnh về từ các đàn cúng thí của các gia đình tín chủ, hôm nay về đàn chánh tế này, thì tín chủ tuy thương tưởng đến chư vị, làm phúc hồi hướng cho, nhưng của ít lòng nhiều, vì các vị không phải là gia thân quyến thuộc của các tín chủ, nên các tín chủ chỉ tùy tâm bố thí mà thôi, thì mong các vị cũng hoan hỷ nhận phần phúc báo này, kết duyên tam bảo tu hành mau thoát khổ. Hỡi này hết thảy các chúng trong cõi tâm linh, chư tăng đều mong chết thảy chư vị về đàng tràng này được thọ thực no đủ, đồng được giác ngộ, từ nay được về trong câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa, cùng tu tập với các Phật tử phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian để tích lũy công đức phúc báu sớm thoát khổ nha. Và hôm nay, đàng lễ bố thí với tâm Bồ Đề này, chư vị đã về đây được nghe kinh nghe Pháp, thì hãy giác ngộ về nhân quả, gieo nhân thiện thì được quả lành, gieo nhân ác thì sẽ chịu quả khổ. Cũng vì nhiều kiếp thân khẩu ý của mình tạo nhiều nghiệp ác như sống vô ơn, không có nghĩa, sống tạo nhiều điều bất thiện, thiếu phước nên sau khi chết bị đọa lạc đau khổ như vậy. Nay biết nghiệp chướng của mình nặng nề thì chư vị nên phát tâm nương theo pháp đàn lương hoàng bảo sám, thành tâm sám hối tội lỗi ác nghiệp của mình và tu tập để sớm được xin về cảnh giới an lành, gặp Phật Pháp tu hành mau thoát khổ nhé. À, giờ đây thì hết thảy chư vị theo sự hướng dẫn của chư Tăng để đồng sám hối. Hết thảy các chúng trong cõi tâm linh, hôm nay nhờ thắng duyên phước lớn mà các vị được nương vào pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, được về đây nương vào chúng tăng, cư sĩ, Phật tử, phát tâm Bồ Đề mà phát nguyện sám hối hết thảy những tội lỗi ác nghiệp. Vậy thì trước khi sám hối các vị phải hiểu sám hối có nghĩa là gì? Sám có nghĩa là ăn năn lỗi trước và hối là từ nay nguyện chừa bỏ những lỗi lầm về sau. Và từ nay chúng ta phát nguyện không phạm lại các tội lỗi đó nữa. Như vậy là ý nghĩa của cái sự sám hối. Giờ này các vị tự xét trong thâm tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp đã gây các ác nghiệp trong tam bảo cũng như với cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Và tất cả những tội lỗi đó đã khiến cho các vị đọa lạc trong vô lượng kiếp rồi, khiến cho các vị đau khổ. Mà đau khổ kịch liệt nhất là đọa trong những cõi địa ngục khốn khổ tột cùng. Nay là một thắng duyên để giúp cho các vị được sám hối các ác nghiệp thì các vị phải nhất tâm, nhất hướng, một lòng nương về Tam Bảo có chư tăng tu tập thanh tịnh mong muốn sám hối những lỗi lầm của mình thì may ra những ác nghiệp của mình mới được tiêu trừ bây giờ quý phật tử chúng ta à, nếu cái phật tử có điều kiện quỳ gối thì ở nhà thì chúng ta quỳ gối còn các phật tử tại đàn tràng thì chúng ta à, ngồi tại chỗ cùng hướng tâm để cho các chúng trong cõi tâm linh hôm nay về pháp đàn à, sám hối các ác nghiệp của mình Giờ đây Chư Tăng sẽ nói trước Các quý Phật tử và hết thảy các thí chủ đồng nói theo sau Để trợ duyên cho các chúng trong cõi tâm linh Kính lệ Tam Bảo Kính lệ Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Thường trụ ở khắp mười phương Hết thảy chúng con Hết thảy chúng con Xin trí thành sám hối Kể từ vô thủy kiếp Kể từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay Cho đến ngày hôm nay Do vô minh che lấp chân tính Do vô minh che lấp chân tính Khiến chúng con điên đảo làm mê Khiến chúng con điên đảo làm mê Chấp ngã chấp nhân Chấp ngã chấp, chấp nhân Chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc từ các kiếp trước hoặc từ các kiếp trước chúng con đã từng bất tin kính tam bảo chúng con đã từng bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tượng thiêu đốt kinh tượng chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con kính với cha mẹ Bất thủy chung với vợ chồng Bất thủy chung với vợ chồng Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Sát hại vô lượng chúng sinh Sát hại vô lượng chúng sinh Không có từ tâm thương xót Không có từ tâm thương xót Đối với các bậc hiền thánh Đối với các bậc hiền thánh Chúng con khởi tâm não loạn vu bán Chúng con khởi tâm não loạn vu bám Từ nơi ba nghiệp Từ nơi ba nghiệp Thân miệng ý Thân miệng ý Chúng con gây ra các ác nghiệp Chúng con gây ra các ác nghiệp Thân con sát sinh Thân con sát sinh Trộm cắp tà dâm Trộm cắp tà dâm Miệng con nói dối Miệng con nói dối Nói lời độc ác Nói lời độc ác Nói lưỡi đôi chiều Nói lời theo dệt Nói lưỡi đôi chiều Nói lời theo dệt Ý con tham sân si lừng lẫy Ý con tham sân si lừng lẫy Tất cả vô lượng vô biên Tất cả vô lượng vô biên Tội lỗi ác nghiệp như thế Tội lỗi ác nghiệp như thế Ngày hôm nay ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo đối trước mười phương tam bảo hiện tiền chư tăng hiện tiền chư tăng chúng con tha thiết chí thành chúng con tha thiết chí thành cầu xin sám hối cầu xin sám hối nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện làm tất cả các hạnh lành Nguyện làm tất cả các hạnh lành Cúi xin Tam Bảo Giám Thành Cúi xin Tam Bảo Giám Thành Từ bi gia hộ Từ bi gia hộ Khiến cho chúng con Khiến cho chúng con Tội diệt phúc sinh Tội diệt phúc sinh Căn lành thêm lớn Căn lành thêm lớn Kết duyên Bồ Đề cầu đạo vô thượng Kết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 Ờ, hướng dẫn cho sám hối. Nay chư Tăng sẽ vì hết thảy chư vị mà truyền cho Pháp quy y tam bảo. Như vậy hôm nay các chúng về đây, những chúng nào à, chưa quy y tam bảo thì theo sự hướng dẫn của chư Tăng quy y. Còn các chúng nào đã được quy y tam bảo rồi thì hôm nay cũng tùy hỷ với các chúng mới nha. Hôm nay hết thảy à, các vị đã đủ duyên lành về đây, hãy nhất tâm quy hướng tam bảo, nương tựa tam bảo chính là quy tam bảo Quy y chính là nương tựa tam bảo là ba ngôi báu Phật, bảo Pháp bảo và Tăng bảo. Ba ngôi báu này chính là ruộng phước điền tối thượng, là chỗ che chở cho hết thể chúng sinh, là nơi cứu kính cho hết thể chúng sinh, là nơi duy nhất giúp cho chúng sinh thoát khỏi, à, ra khỏi bể khổ của sinh tử luân hồi. Đấy, vì đây là chỗ cứu kính cho hết thảy chúng ta, nên Hết thảy chư vị có duyên về đây thì nhất tâm tha thiết phát nguyện nương tựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo nha. Bây giờ quý Phật tử thiền nam tín nữ sẽ đồng nói theo chư Tăng để trợ duyên cho các chúng quy Tam Bảo hôm nay. Khải thỉnh mười phương thường trụ Tam Bảo chứng minh đệ tử chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, nương đức trên sư phụ, nay vì các chúng trong đàn tràng, nương oai lực Tam Bảo truyền pháp quy cho các chúng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 trí thành xin phát nguyện. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tất cả đồng đảnh lễ. Phát nguyện quy y lần hai. Đệ tử chúng con chí thành xin phát nguyện. Đệ tử chúng con chí thành xin phát nguyện. Quy y Phật phúc tuệ tôn. Quy y quy y pháp ly dục tôn quy y tăng chúng trung tôn quy tăng chúng trung tôn tất cả cùng đảnh lễ phát nguyện quy y lần thứ ba đệ tử chúng con chí thành xin phát nguyện đệ tử chúng con chí thành xin phát nguyện nương tựa phật đấng phúc trí vẹn toàn Nương tựa Phật đấng phúc trí vẹn toàn Nương tựa Pháp giáo Pháp dẫn con qua biển khổ Nương tựa Pháp giáo Pháp dẫn con qua biển khổ Nương tựa Tăng Tăng đoàn thanh tịnh và cao quý Nương tựa Tăng Tăng đoàn thanh tịnh và cao quý Tất cả cùng lễ xuống Phát nguyện tam kết Lần thứ nhất Đệ tử chúng con quy y Phật rồi Đệ tử con quy Phật rồi Khỏi đọa vào địa ngục Khỏi đọa vào địa ngục Quy Pháp rồi Quy Pháp rồi Khỏi đọa vào ngã quỷ Khỏi đọa vào ngã quỷ Quy Tăng rồi Quy Tăng rồi Khỏi đọa vào súc sinh Khỏi đọa vào súc sinh Tất cả lễ xuống một lễ Phát nguyện tam kết lần thứ hai Đệ tử chúng con quy y Phật rồi Đệ tử con quy Phật rồi Khói đọa vào địa ngục Khói đọa vào địa ngục Quy Pháp rồi Quy Pháp rồi Khói đọa vào ngã quỷ Khói đọa vào ngã quỷ Quy y tăng rồi Quy tăng rồi Khói đọa vào súc sinh Khói đọa vào súc sinh Phát nguyện tam kết lần thứ ba Đệ tử chúng con quy y Phật rồi Đệ tử khỏi đọa vào địa ngục Khỏi đọa vào địa ngục. quy pháp rồi Quy pháp rồi. khỏi đọa vào ngã quỷ Khỏi đọa vào ngã quỷ. quy tăng rồi. Quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh phát nguyện tam bất quy y đệ tử chúng con quy y phật rồi đệ con quy Phật rồi. Không quy y trời thần quỷ vật. Không quy y trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi. Quy y Pháp rồi. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y tăng rồi. Quy y tăng rồi. Không quy y thầy tà bản ác. Không quy y thầy tà bản ác. Tất cả cuồng đảnh lễ Tam Bảo chứng minh cho Vừa rồi tất cả các chúng đã được chư Tăng truyền quy tam bảo cho rồi. Từ nay trở đi, chư vị chính thức trở thành đệ tử của tam bảo nha. Đây là phúc duyên rất lớn, rất là đặc biệt. Hết thảy chư vị quy tam bảo làm đệ tử Phật thì sẽ nguyện sống theo lời Phật dạy. Thì ở đâu mà có chính Pháp được rao giảng thì hãy đến đây nghe và tu học và tinh tấn hộ trì cho chính Pháp à, bây giờ chư tăng sẽ đặt pháp danh và giao công hạnh cho hết thảy chư vị à, kính thưa quý phật tử cùng bà con nhân dân thì hôm nay thì có những hương linh nào mà đã được gia đình thỉnh về à, đằng lễ này mà lúc còn sống hoặc là sau khi mất hoặc là trong các buổi lễ cầu siêu trước đã được các thầy à, đặt pháp danh cho rồi thì nay chư tăng vẫn giữ nguyên pháp danh cho hết thảy các hương linh ấy nhá à, à, trong cái cái pháp danh gần nhất đấy nha à. thế còn giờ đây chư tăng sẽ đặt pháp danh cho các hương linh hỡi này các hương linh đối với chư vị hương linh lúc còn sống hay sau khi bỏ báo thân mà đã quy y và có pháp danh rồi thì chư tăng vẫn ban cho vị pháp danh cũ còn đối với hương linh hôm nay mới quy y thì chư tăng ban cho pháp danh chung là thanh tịnh thanh là trong tịnh là là sạch Chư vị hương linh hãy thực hành theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành để cho tâm mình được thanh tịnh, an vui, giải thoát nhé. Hết thảy à, chư vị, chư thiên, à, chư thần hôm nay về đây thì chư tăng à, đặt cho chư vị pháp danh là thiền hộ nha. Thiền tức là tức là khéo, hộ tức là hộ trì. Thiền hộ tức là khéo hộ trì thiện còn có có nghĩa là là thiện lành nữa. Nên ở đây à, chư vị à, có pháp dân à, có hiểu rằng là đây là hộ trì những điều thiện pháp nha. Như vậy thì các vị nhớ khéo léo hộ trì và hộ trì những thiện pháp thì đấy là pháp dân là ý nghĩa pháp dân của hết thảy chúng chư thiên chư thần. Giờ đây hết thảy chư vị đã quy y tâm bảo, đã có pháp dân rồi à, bây giờ thì quý vị hãy cùng nhau phát Bồ Đề tâm nguyện. Thì tâm Bồ Đề là gì? Chính là tâm rộng lớn cầu thần Phật và mong độ tận chết thảy chúng sinh. Dầu chư vị à, giờ đây còn trong cảnh giới đau khổ, vẫn còn trong sinh tử luân hồi, nhưng hãy phát tâm rộng lớn, à, phát tâm rộng lớn à, thì là cũng điều rất quý báu và sẽ là hạt giống lành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 Pháp môn vô lượng thể nguyện học Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Mọi người lễ một lễ Chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Thường trụ khắp mười phương chứng minh Nhiếp trì và do, và do hộ chết thảy các chúng Được tu hành thần tiểu viên mãn như nguyện Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Thường Giáo Hộ Bồ Tát Ma Tát Hết thảy chư vị chư thiên, chư thần cùng chư vị hương linh đã quy tam bảo phát bồ đề rồi thì nay chư tăng sẽ giao công hạnh chết thảy để cùng nhau bắt đầu thực hành lời nguyện của mình nhé. Thì chư tăng giao công hạnh chết thảy chư vị là tất cả hãy cùng lấy tâm biết ơn đền ơn tự mình thực hành và hướng dẫn mọi người nương tựa vào chính Pháp để tu hành. Giữ gìn giới Pháp của Phật, hộ trì tam bảo, chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian để cầu đạo vô thượng Bồ Đề, thì đấy là công hạnh của Thái Chư Vị nhá. Thì chư vị à, nhớ đến công hạnh của mình, nương vào tam bảo tu hành bằng nguyện cho các vị sớm được thoát khổ làm lễ cho chúng sinh nha. Ở giờ đây, thì chư tăng uh, sẽ vì hết thảy chư vị mà uh, làm lễ phổ thí cho hết thảy các vị nhé. Chúng con xin nương oai lực Bồ đề của mười phương chư Phật, oai lực chư Bồ Tát, oai lực hòa hợp của thập phương tăng gia trì. Xin chúng nguyện thực phẩm thanh tịnh này cũng cho hết thảy các chúng chư thiên, chư thần cùng các chúng hương linh có mặt trong đàn tràng ngày hôm nay. Nguyện cho hết thảy các chúng đều được thọ thực no đủ, Giờ này chúng con xin nhất tâm hiến cúng Đường ờ, Pháp mô Tựa nương chư Phật Nhờ chân ngôn bí mật tối lên hướng hoa phẩm thực kính dân chư thiên cùng với biết bao chư thần cùng vong lên pháp đang tự hồi nương ngoại lực tam bảo thọ trai biên thực biên thủy chân kinh lai nghinh nhiếp thân à, thị dân tâm thành chưa vì hay phát lòng thành chưa tăng trị niệm cơm canh cũng nghe dường kệ tụ quy tô tức để độ diện thành lệ thức cụ chiên hà kim sơn tăng đại dụng đệ duyên nguyện tự bi thị giáo nam mô tăng đa nam tam hiệu tam bồ đề cu si nam đa địa ta chiên đệ dụ lệ trần đề sa bà nam mô tăng đa nam tam hiệu tam bồ đề cu si nam đa địa ta chiên đệ dụ lệ trần đệ sa bà nam mô tăng đa nam tam hiệu tam bồ đề cu si nam đa địa ta chiên đệ dụ lệ xuân đề xa ba trái trái đàn tinh khiết hương vị thơm ngon trong giáo pháp của đức như lai có từng chỗ biển thật biển thủy thịnh đài chúng khác miệng đồng lời nhất tâm mê trì tôn biên thực chân con nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn nam mô tăng bà đăng a la bà lo chi đề anh tam bà ra tam bà ra hồn biến thị chân ngôn nam mô tô đô bà gia yang tang ya ya địa ta tô rô tô rô an ra tô rô ban ra tô rô sa ya địa ta tô ra nam mô tô rô a ya ta a ya ra địa tăng tô rô tô rô a na tô rô a na tô rô sa ba nam mô tô rô a ya ta a ya ra địa tăng tô rô tô rô a na tô rô a na tô rô sa ba nam mô tô rô a ya ta a ya ya ra địa tăng tô rô tô rô a na tô rô a na tô rô sa ba nam mô tô rô a ya ta a ya ya ra địa tăng tô rô tô rô a na tô rô a na tô rô sa ba nam mô tô rô a ya ta a ya ya ra địa tăng tô rô tô rô a na lo sao lo sa ba bộ cũng chẳng chân ngó nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu nga nga nam tam ba ba viên nhận đâu sắc hương sắc hương mỹ vị biến khắp cõi hư không Nguyện cho hết thảy chư thiên chư thần cùng vong linh trai đàn tử hội Nương oai lực tam bảo thủ trai Nghe kinh hiểu đạo lìa mê từ nay phát chí bồ đề chuyên tu Tội chướng dù cao sâu khôn kể dốc tâm thành sám hối nghiệp tiêu Thiện căn khai phát bao nhiêu tín tâm tam bảo càng nhiều càng cao Tháng ngày lìa đau thương khốn khổ hưởng an nhàn phước quả thanh lương Tâm này tăng trưởng từ bi Nguyện cho các chúng an vui cõi lành Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát Dân cơm lên ăn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 đa sa đa sa đa chia đa ta di đô ma ti a di đi đa tất đa ma ti a di đại ca lang đế di đại ca lang đa ya di ya ya đa di đa đa lệ sa ba tiêu tai các từng tăng chú năng bồ tam bạc đa bồ đa nam bạc đa đề a đa sa sa năng nam đa địa tăng kê kê kê ông ông nhập phà ra nhập phà ra bạc ra nhập phà ra bạc ra nhập phà ra để sang ra để sang sang sang đi đi sang đi đi sa vẫn sa sa vẫn sa biên thể ca thân đi sa ba năng bồ tam bạc đa bồ đa nam bạc đa đề a đa sa sa năng nam đa địa tăng kê kê kê om ya ba ra ya ba ra ba ra ya ba ra ba ra ya ba ra đề san san đề san san đi đề san đi đề sa vấn ca sa vấn ca viên đề ca thức đi đề sa ba nam mô tam mạng đá một đà nam ba ra đề a đà sa sa nam nam đá đề sa kê kê kê kê om om ya ba ra ya ba ra ba ra ya ba ra ba ra ya ba ra đề san sa đề san sa san đi đề san đi đề sa vấn ca sa vấn ca viên đề ca thức đi đề sa ba an lành đêm an lành à, ngày đêm sáu thời thường an lành là trong tất cả thời thấy an lành à, nguyện chế thường sẽ thương niệm tha nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ bốn loài lên ngôi đức báu ba cõi ta sinh hào sen ngã ra ngã quỷ chứng tam miền vàng loài hữu tình lên thập địa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 chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, các phong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với với chư tăng ni Phật tử nhân dân thập phương đã được bật thỉnh về pháp đàn lương hoàng bảo sám. Các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên, vong linh oan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ Phật tử, các vong linh mà các tín chủ bật về trong chương trình tu tập bài số 8. Các chúng được thỉnh về chùa trong khóa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khóa lễ Phật tử sám hối trước chư tăng, khóa lễ an vị, khóa lễ sơ quy, vòng linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hương Ấn Độ đã bật cúng dường hồi hướng và thỉnh về trái đàn chẩn tế chùa Ba Vàng. Nương công đức này mà thọ thực no đủ sẽ bỏ lầm mê xa rời chấp trước ác nghiệp tiêu trừ, tăng trưởng phúc lành giác ngộ Phật Pháp, quy tam bảo phát tâm Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo, gặp chính pháp, gặp bậc minh sư, thiền hữu tri thức, dẫn dắt tu hành cầu vô thường đào. Lời hồi hướng cho các gia đình tín chủ Phật tử tu tập theo pháp đàn, sám hối hoặc đã phát tâm cúng dường về đàn trấn tế hôm nay và những người tham gia phần sự công đức phục vụ đàn lễ và các Phật tử thiện nam tín nữ để hướng tâm theo đàn tràng, nương năng lực phúc báo này mà được tiêu trừ bệnh tật,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 Sai đàn công đức có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về à, Nguyện khám pháp giới các chúng sinh à, Thầy đều thể nhập vô sinh nhận à, Nguyện tiêu ba chướng giật phiền não Nguyện được trí tuệ tật sáng ngời Nguyện các tội chướng tài tiêu trừ Đời đời thường bảo nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương không tân ca hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quý phật nguyện cho chúng sinh nó hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng từ quý tam nhập kinh tạng trí tuệ như biển từ quý tăng à, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng à, hết thảy không ngại hòa nam thân xuống nguyện đem công đức này à, hướng về cấm tất ca đệ tử và chúng sinh đều trốn thành phật nữ đạo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 Giờ này chương trình Trần Tế Cầu Siêu phát đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 đến đây đã hoàn mãn. Chúng con xin thành kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã quang lâm tác lễ cho hàng đệ tử chúng con được thưởng ân đức từ nơi Tam Bảo và các chúng sinh trong cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp Thể kinh An, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ cho Phật tử chúng con được nâng theo tu tập. Xin tùy hỷ và tàn thán quý nhân dân Phật tử đã tham gia chương trình. Giờ này, chúng con xin cung thỉnh chư Đại Đức Tăng hồi quy Tăng Xá,